mới vậy à, tuyên cô oh, không thiên cô ta không chơi được với con rồi ta bận quá còn gì thiên cô thôi ta không chơi không Không chơi đâu Để lát nữa rồi mình chơi ha Tiên cô coi chờ Hư Tiên cô hư Không Không Không Không Sao con không đi tìm người khác mà chơi đi Đợi một chút đã, ý kiến hay nào tiếng cô Ta có một bất ngờ nhỏ cho con nè Đây là Cinnamon Oh, con đừng có lo Chúng ta chỉ cần Một con chó quái vật Như là Lá Pip Hãy đón chào bạn Fujiten Thôi mà, đâu có gì kỳ đâu Được rồi, kỳ thiệt Vậy thì còn Swabby. Tiếp Diablo Tiếp theo Spike Purple Một góc cao tiếng Tí này Leader Saki hay quy ngài súng thú Không biết con này tên là gì Tiếp theo Vậy là con cuối cùng Ôi trời, dai trời cho thành công Ồ, tiên cô Tin tốt nè Ta đã tìm được một con quái vật hoàn hảo để cho con chơi cùng Hãy chào đón một người bạn thân mới nhất của Cát Ho là con mèo tiên còn thôi Rồi Sao quá Tiên cầu hư vậy rồi ai dám chơi với con nữa Wow! Ồ, chơi vui nhà thì có... Hả? Ồ... Không, không, tao không muốn chơi à Không, không, không chơi mà Không